chào mừng mọi người đến với channel của mình Mình là Suzy Và hôm nay chúng ta sẽ chơi vài trận Dead by Daylight Mobile cùng với team lại lội của mình ừ. Ok, let's go Ok, đang lót chọn I don't want a misery Map yêu thích của mình Yeah có đồng đội đứng đây luôn sửa máy ở ngoài trước hả là mình sẽ đi theo hình what the fuck sao có tiếng tim rồi mới mà trời cậu trai mà No Nó dí hình rồi Nó ngu mẹ luôn rồi Ôi xìa máy tí lên theo nó lên theo ta lên lên đen <laughs> bà làm gì thế Diễm mình trời No no no no no no Không được Bà Diễm mình là mình sai rồi Em tiêu qua nè giờ à chip chiều đó chip bluetooth bà ơi trời ơi một nữa vai nhảy bước qua luôn ui dồi ôi nhảy ôi tim ơi cứu giúp mình với mình bất cẩn quá y nice nice yeah yeah yeah yeah nhảy trời ơi lại dí tiếp ý nè cho mà dìm nhà nhỏ nè trái phải trái phải like him. What? Đợi hiu máu phát đi anh ơi. Cái gì hoài vậy? Oh no. Đừng dí nữa, để hiu máu cái. Hiu máu rồi mới chơi được, hiểu không? Kenji Okay, gãi luôn cho mày Thank you What the fuck What? Lát luôn Thở là nhiều cái lát Mình lên lầu gỡ cái đầu lông này nè Phòng chờ nó có nồi ép What the chú FPT làm ăn gì kỳ vậy trời Đó là nhân phẩm có việc tốt Mà mồng cứ đến tối là bớt băng thông mà Lát như gì luôn cầm rồi Kenji ơi cơ cơ cơ cơ nó có thấy mình không nó không thấy mình wow rồi nó tóc biến luôn kìa hơi căng đó, chị chị ok ok ok I will heal you heal massage vui nhỉ healthy rồi đó đi nào mọi người Roll out Ôi, chuyện gì rụng rồi Mình sẽ sửa máy đây Mình chiến sự quá hay lo rồi Để cái máy cuối đã này nè Lại xuống. đi nó nó nó nó thấy mình rồi là đây tao chơi với mày luôn nè ấy đùa em đùa ấy đừng what không, không sao cửa sổ vô cực cửa sổ vô cực nhảy nè yeah, xong máy rồi có đặt bẫy có đi qua hay là không muốn quay luôn thế mình sẽ chạy đường khác lại đây tao chơi với mày nắm chấm hiệp luôn này con chó và chiếm tao được một lần thôi không có lần thứ hai đâu tao tiêu qua. nhái ui ôi bà điên lắm <laughs> trăm <laughs> tám nice ngư này con chó lợn đạp ván đạp ván ok nhà nhỏ bạn dí đấy mù quýt nhá nhảy bước qua quần ngược lại Ôi ôi Còn ngược lại Epic My Game <laughs> Ủa Kenji ở đâu vậy? Ôi, nhảy Nó bỏ dưới rồi Em dưới Kenji con một chút của cái mấy cái tôm biết đủ hiu không đầu xong hết đủ rồi somebody help me I need healing need healing Ooh. ok giải lưng cho mị nè thank you bro thế nào quay lại <laughs> chiếm đi nó lại giếm mình nữa nó cứ thích tuner mình là sao ta nhảy nè ui rồi bước qua hay là không bước qua ra cổng luôn đi đồng đội mở cổng hết rồi ok bỏ dưới rồi Đừng lo Ajin Chúng ta chỉ cứu Ajin Oh shit Body block, body block à, Đau quá, đau quá Body block Kenji à, à. Trời ơi Ôi nhìn đồng đội của tôi Sao lại làm thế này What Kenji bị bóng à Ôi đồng đội của tôi rơi rụng như lá mùa thu vậy Để sao cứu đi ta Yes Cứu cứu cứu cứu cứu What Oh Oh Oh Oh Oh ở dưới mình rồi đừng anh ơi bỏ đi bỏ đi bỏ đi mà làm người anh ơi đất đất đất vô lý đùng đùng luôn ít ra thì đồng đội mình để được cứu xuống còn mất hết oh shit oh shit oh my god sợ Một chặng nữa It's the wild Protect Brand Asylum Sự cái máy này ngay luôn Tắt LT1 nữa Cái này nó có vấn đề gì đó thì mình sẽ nhảy ngay qua cái LT1 này và chạy ừ. tay này mình sẽ đi trước Hiên nha Có lá Trời ơi Hiên ơi đừng có dậy Hiên ơi Oh no What the hell What Đây là landing cứu ngay nè yeah. đang thực hiện giải lông góc tốt ok của mày của mày kêu nó ở xa như động vào một khoảng không nào đó thêm một máy nữa kêu nó này mới mà mất ba máy rồi chờ bời gì nữa tội mấy nhà sự chứ mấy nhà mấy nhà bự quá nó đang qua đây trời ơi anh gọi chuông trời ơi đừng anh ơi ui ui ui ui ui ăn ván đi đánh hay nhở dây mình ra đây bạn dí đến mùa quýt vào không nó ở chỗ nào thế nhỉ nó đang qua đây nhưng mà không biết là từ thứ nào Shut chơi luôn Đến cái cùng cực của lát luôn à Cười khổ Bạn vòng ban đêm lát như chó Chú với Chú với tìm ơi Yes đồng minh thiện lành Cứu mày, cứ mày Dạ Oh no Thank you mình nó đứng trên đây nó cam luôn Đừng anh ơi Không Không Đừng dưới nữa Đừng dưới nữa Phải leo lên đồi lấy ba lần lên đi thì may ra Không lỡ chôn hoài luôn kìa lên lên lên pin chạy nhanh quá vậy hơi căng đấy ok đập ván đi Okay. mở hầm đi kinh chi nhảy ok vậy là tốt rồi nếu như các bạn thích video comment đừng lên để lại một và subscribe cho mình nha